vào năm 2022, Vinhome đã tồn kho một lượng hàng rất lớn, không thể đẩy hàng để thu lấy tiền. Ông Phạm Nhật Phượng đã lập nên công ty VMI để mong giải quyết vấn đề này. Ông Vượng Tính rất cao cờ khi ông chia nhỏ căn nhà thành những phần nhỏ có giá trị 39 triệu đồng để nhà đầu tư có thể mua. Ông Vượng được tiền mà không cần phải giao nhà, thậm chí ông Vượng còn muốn bán cả nhà trên giấy, tức là bất động sản hình thành trong tương lai. Cách làm có vẻ thuận lợi thì ông vấp phải phản ứng của xã hội. Đây là hình ảnh Vinhome tồn kho tương đương 2,7 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng là công ty VMI với vốn điều lệ có 18.000 tỷ đồng nhưng toàn là cổ phiếu của Vingroup. Mà cổ phiếu thì chỉ là tờ giấy nếu nó chưa chuyển sang tiền mặt. Có người nói rằng ông Vượng lại móc lấy tài sản của Vingroup lập lên VMI như vậy thì có khác nào rút tiền từ công ty này thành lập công ty kia hay không. Thực ra ông Vượng lập ra là để cho nhà đầu tư an tâm vì công ty có vốn điều lệ lớn mà an tâm đầu tư chứ ông có bỏ vào đấy đồng nào đâu. Vingroup có nợ đến 285% so với vốn chủ sở hữu thì số cổ phiếu kia nếu bán trả nợ thì liệu có còn không mà ông Vượng đem góp vốn thành lập VMI. Từ khi thành lập VMI đến nay đã 4 tháng, xem ra VMI không thể giải quyết được lượng bất động sản đang tồn kho của Vinhome thật. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, lượng bất động sản tồn kho của Vinhome ở mức 65.816 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở bất động sản để bán đang xây dựng, tức là bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển. Ở dự án Vinhome Grand Park, dự án Vinhome Smart City, dự án Vinhome One Ocean Park, dự án Vinhome Ocean Park 2, và một số dự án khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng lập VMI để giải quyết hàng tồn kho cho Vinhome nhưng vẫn chưa có hiệu quả gì vì người dân đã khôn, họ không mua cổ phần. Như vậy, Vinhome đang tồn kho đến 2,7 tỷ đô la. Đây là số tiền rất lớn, nếu không đẩy hàng đi thì lấy tiền đâu để cấp cho VinFast tiếp tục đốt. Từ khi làm ô tô cho đến nay, VinFast đã đốt hết 4,7 tỷ đô la và chưa dừng lại ở đây con số ngày một tăng. Thực tế thì ông Vượng đã làm mọi cách để gọi vốn và đẩy hàng đi, nhưng tới nay công việc vẫn dậm chân tại chỗ. Nói về công ty VMI của ông Phạm Nhật Vượng, tờ Thời báo chấm đã có nhiều bài phân tích về nó trong gần 4 tháng qua. Mục đích là để đánh động những nhà đầu tư nhẹ dạ, rót tiền vào Vinhome mà chỉ nhận lại tờ giấy chứng nhận. Trong cuộc chơi này, nhà đầu tư đưa tiền cho ông Phạm Nhật Vượng rồi nhận lại tờ giấy, còn ông Vượng thì được giữ tiền và giữ nhà để bán. Đây là cánh bạc mà ông Phạm Nhật Vượng đã đẩy hết mọi rủi ro cho nhà đầu tư tự chịu lấy. Đã 4 tháng, ông Phạm Nhật Vượng không giải quyết xong khối hàng tồn kho của Vinhome thì điều đó cho thấy nhà đầu tư đã thông minh hơn trước rất nhiều. Đây là hình ảnh VinFast đang cần rất nhiều tiền để đốt. Tình hình kinh tế vào năm 2022 đang theo con số thống kê là tăng trưởng 8%, nhưng thực chất là đời sống của người dân vô vàn khó khăn, mọi thứ trở nên đắt đỏ. Thêm nữa là an ninh năng lượng không được đảm bảo nên người dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Đặc biệt là nền kinh tế thiếu tiền, cạn ròm tín dụng nên thị trường bất động sản ảm đạm là điều đương nhiên. Dân không tiền, lấy được tiền đâu ra để họ có thể mua nhà, mua đất đầy. Bài toán kinh tế vĩ mô vào năm 2003 cũng đang đặt ra cho Phạm Minh Chính một thách thức rất lớn, cộng thêm là chính trường đang đấu đá nhau hết sức khốc liệt. Trong tình hình đó, ông Phạm Minh Chính khó mà vực dậy nền kinh tế của Việt Nam. Đáng nói là hiện nay ông Phạm Minh Chính đang giữ ông Nguyễn Hồng Diên bất chấp ông này đã bao phèn làm cho nền kinh tế trao đảo vì thiếu năng lượng. Sức khỏe của Vingroup không thể nào tốt nếu sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam không tốt